chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến quý vị và các bạn ở ờ, máy phát điện Honda EC 2500CX ờ, Máy công suất 2 đến 4 kVA, 2,2 kVA, công suất liên tục là 2 kW Dung tích nhiên liệu là 15,5 lít của hãng Honda chính hãng Máy thì chạy động cơ Honda GX160 Đây chạy động cơ Honda GX160 Trọng lượng 42kg Đây động cơ GX160 ờ, dung tích xi lanh 163cc ờ, uh, tiêu hao nhiên liệu uh, ờ, 0,8 lít một giờ đấy còn uh, đây là nhớt bôi trơn đây là cái uh, nhớt bôi trơn của nó là dung tích nhớt bôi trơn của nó là 0,6 lít Động cơ thì được làm mát bằng gió Cho nên giúp trong quá trình vận hành thì giảm được ờ, sức nóng của máy hoạt động ờ, được trong ờ, thời gian lâu đây là mặt trước của máy đây là công tắc tắt mở này. đây là đồng hồ báo vôn này Đấy, đây là automat tự động còn đây là uh, để ờ, lắp uh, a tủ ATS đây à, đây là đầu ra 220V không phải đây đây đây là để đầu ra 220V đây đây là mặt bên của máy thì ờ, máy ờ, được ờ, trang bị đồng hồ báo vô này báo điện thế này giúp quý khách có thể theo dõi được dòng điện ra đấy có automat tự động ngắt các sự cố điện xảy ra khi cần thiết đây ờ, đây là báo xăng báo xăng của máy dung tích bình xăng là 15,5 lít máy có tổng trọng lượng 42 ờ, kg máy thì có AVR nhé AVR này là để uh, tự động điều chỉnh điện áp đảm bảo cho nguồn điện của quý khách luôn ổn định và an toàn đây là máy này có số khung của máy nào đây số khung của máy EC 2500 đây là cái mã máy đấy máy thì ờ, chạy động cơ xăng 4 thì dung tích bình xăng 15,5 lít Ờ, có đồng hồ báo xăng ở đây còn đây là công tắc đóng mở của máy đây là đồng hồ ờ, báo điện hiệu điện thế của nó đây là automat đóng tự động và đây là đầu ra của nó 220V Đấy, thì ờ, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn khởi động máy thì máy chạy động cơ đây động cơ GX160 của Honda giật nổ đấy đây là hệ thống ờ, gió này đây là le gió đấy đây là khóa xăng thì ờ, sau khi ờ, dung tích nhớt của máy là 0,6 lít còn tiêu hao nhiên liệu xăng của nó là 0,8 lít một giờ thì sau khi mình đổ nhớt và đổ xăng vào thì chúng ta sẽ mở khóa xăng đây và mở gió ra mở mở le gió ra sau đấy mình sẽ ờ, giật ờ, thử vài cái trước để ờ, bơm để bơm xăng và, và bơm bơm nhớt vào trong máy thì sau đấy mình sẽ vặn công tắc ở đây công tắc ở đây sẽ bật lên on và giật máy lên thôi đấy <coughs> đấy sau đây tôi sẽ quay một vòng ở máy đây là mặt bên của máy đây nắp bình xăng ở đây Đấy, sử dụng ờ, động cơ Honda 4 thì OHV từ X160 5,5 sức ngựa Đấy. đây là nhớt của nó Đấy. thì ờ, quý vị và các bạn ờ, có nhu cầu mua máy xin ờ, máy phát điện gia đình Honda EC 2500CX 2,2 kW thì ờ, vui lòng ờ, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất Cảm ơn quý vị và các bạn